rằng tình cánh dù trông gai em vẫn là em yêu nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người yêu lòng ước mơ hoa pháo nơ đo đường nhưng mộng lòng không tròn vì sao thế em chắc một mình em thương bao rằng tình cảnh tù trông gai em vẫn là em yêu muốn cho cuộc đời bé nhỏ vì sao thì em chắc một mình em hiểu em thường bảo rằng tình cánh thù trông gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm người hãy mơ dòng đời như xa tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chướng phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây giá lành ngớt mềm phố đêm trường người phóng sương chinh chiến từ lâu niềm tiếng hay là người chưa màu hoa tím còn lại đây những khung trời chớ vơ tháng năm lòng ngóng suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau xuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về chốn hoa tím rụng tình sao còn ngóng trông thời gian đã hoài công người thành đã ngàn kiếp yêu thương chồng ngày nay anh nào thấy lòng chân thành của tình yêu thế nhân bên lâu để kiếp sau không sầu em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu đẹp lòng anh yêu dấu xưa trước nữ chàng ngưu từng đắng cay dài dầu châu thước bắc còn anh từ xa cách làm em mượn em trách hỏi em có hay không mỏi mòn đời hôi ấm thêm hoa giờ lẻ bóng nhớ thương anh người hồi ấm thêm hoa giờ lẽ bóng nhớ thương ai ngập lòng đâu rồi bao kỷ niệm ngày xưa hai đứa mình cùng đùa vui ngoài hiên chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc mềm thả còn thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông còn đâu ngày ấy em thơ ngày má hồng cánh chờ nhìn chung pháo đỏ rượu nồng nay đưa em bước theo chồng chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lối hẹn đò đưa sang bên ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh dối bơi những câu thề ước nay trôi xa bên xưa dòng sông lạnh lẽo lơ thưa đôi cánh bèo trách mình phận nghèo đi rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây em sang sông hiu ắt mảnh trăng gầy chẳng còn đây mà người xưa nào thấy chiều nay trong cơn cô bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngang không có tình ngắn đôi bờ thuyền đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đò đưa sang bên buồn ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi tâm hồn anh rồi bơi những câu thề ước nay trôi xa bên dòng sông lạnh lẽo lỡ thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều nay nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây mảnh trăng gầy chẳng còn đây mà người xưa nào thấy chiều nay trong cánh có bay nhớ ngày xưa xót xa trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đỏ ngang không có một dòng sông đỏ ngang không có Thuyền tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi Tưởng không bao giờ còn nhớ Nhưng bóng một hôm Trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nay tôi quay mặt bước đi như chưa hề quen biết cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ trong đèn nhìn khói thuốc bay em sĩ vang đôi mình được dệt thành bao kỷ từ khi mới quen nhau ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ngớt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào rồi ngày tháng êm trôi cuộc đời chia hai lối gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào thôi trách nhau chi chuyện tình dù dữ dáng đã tan thành khói sương xin quên vào gì vãng đôi mắt người xưa xin đừng truyền 天。 mưa rừng mù sương trăng tranh lòng mênh lăng tinh như hồi tương lai ngày đầu tiên lỗi lầm đến giờ này nuối tiếc sang chẳng sao bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời nỗi buồn này ai biết đến tiếng yêu buồn hơn đêm mưa lặng tâm tư người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao riêng tôi đêm nay nhớ thiên vẫn nhớ người tôi mến đêm dài tìm tôi đơn côi biết nhau một lần rồi như nhớ tròn người đi xây tương lai dấu tâm tư thương ai như gió mây đưa che chắn khuất đêm dài Tìm tôi đơn côi biết nhau một lần rồi như tròn đời người đi xây tương lai dấu tâm tư thương che chang khuất đêm dài tìm tôi đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ tròn buồn hơn hết rồi tình đầu tiên kỷ niệm nào còn đây đôi tay còn nắm chặt mà em quên hết rồi người ơi sao đo thắm kỷ niệm nào vội quên em ơi em ơi em nói chỉ câu ân tình em nói chỉ đau lòng anh em ngu trong vòng tay nào đêm nay em về đâu thời gian nào bối xóa quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cô mai không trồng rau đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi tìm quên sao cô mai không quên trồng giàu sang, càng quên anh càng nhớ nhiều rồi mai đây em bước em bước theo chồng em em sẽ vui hay buồn xin chúc mừng em nhé lấy được chồng giàu. cho anh trong những đêm sầu giờ trách em đâu phải để bắt đến nhưng tại vì anh buồn vì hai đứa ta hai cuộc đời như một chung một niềm sâu từ lúc tuổi hai mươi trong lúc vòng tay anh chưa tròn hần nay nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn thương thương nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người không tròn vì sao thế em chắc một mình em hiểu em thường bảo rằng tình cảnh tù trông gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng làm thân gái lỡ yêu nên dù trong gai em vẫn là em chiều em thường bảo rằng tình cảnh dù trông gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng làm thân gái lớn khổ đau phần số anh thường đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ vì sao thì em chắc một mình em hiểu em thường bảo rằng tình cánh dù trông gai vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp nhưng vì anh bối rối nên tâm sự xa nhà mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chưa phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây xa lạ biến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước tiếng